Xin chào à, tất cả anh em nhé Hôm nay à, tôi tiếp tục uh, giới thiệu với anh em về một cái bộ uh, hột tài xỉu Để mà chơi tài xỉu uh, nó rất là hiệu quả Nói về tính chính xác và tuyệt đối của nó <clears throat> Để mà nói mà tuyệt đối 100% thì không dám khẳng định Nhưng mà 80% trở lên thì tôi dám khẳng định Tôi không quên tôi giới thiệu tôi là Hùng đây là hai số điện thoại của tôi 0942 031 414 và 0931 031 414 thì trong cái clip ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về cái bộ hột à, tài xỉu báo dung nhất lục cách chơi thì rất là hiệu quả và dễ chơi bây giờ tôi sẽ test thử đồ cho anh em thứ nhất là tôi sẽ test bằng à, nam châm đây là một miếng 500 này rất là khỏe nhé. thân trắng nhé đây dĩa cũng không hít không dính gì cả nắp hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ thử bằng à, cách soi đèn này soi trong luôn nhé không có gì cả bao trong suốt Đó. anh em nhìn hột rất là trong rất là đẹp còn nắp và dĩa thì à, như anh em đã biết rồi nhưng mà tôi muốn chia sẻ với anh em một cái à, cách ấy, còn gọi là một cái mẹo để mà chơi tài xỉu và sử dụng cái bộ hột này làm sao cho nó hiệu quả mình làm tay cái cũng được làm tay ờ, em cũng được không ờ, không nhất thiết là mình phải ờ, ngồi lắc cái chỉ cần mình đưa được bộ hột vào thôi và mình sẽ đánh cũng có thể là áp dụng cho anh em nào mà làm cái cũng có thể đánh được bây giờ tôi sẽ đây là cục bảo dung của nó khi mình bật cái đèn bật cái công tắc này lên thì cái đèn này màu xanh đang ở màu xanh này đó một khi mình lắc này đèn nó sẽ chuyển sang màu đỏ khi chuyển sang màu đỏ có nghĩa là có lục lên thì lúc đó chúng ta sẽ đánh lục và tài còn khi nào nó ở màu xanh này chúng ta sẽ đánh à, xỉu và đánh nhưng mà đánh xỉu thì đánh ít tiền thôi nhé còn lúc nào mà có đèn à, màu đỏ nó lên mà đây là sáng ấy màu đỏ này nó sáng và nó rung liên tục thì chúng ta sẽ đánh à, lục và tài bây giờ tôi sẽ thử cho mọi người xem tính hiệu quả của cái bộ hồn này đó như tiếng này đèn xanh nhá có nghĩa là không có lục không có lục thì chúng ta sẽ đánh à, xỉu nhưng mà đánh ít tiền thôi đó một ba ba cái tiếng này vẫn ờ, đèn vẫn không sáng có nghĩa là không có lục không có lục chúng ta tiếp tục đánh xỉu nhưng mà ít tiền thôi đó tôi vừa nói xong rồi nhớ là ít tiền nhé bởi vì sao anh em nhìn này khi không có lục lên nhưng mà nó lên như thế như này chúng ta đôi khi phải ờ, chấp nhận có thể là đánh hoặc là không đánh không quan trọng người già cơ bạc không già cái này anh em cũng không nên ờ, vội tiền làm gì cả đó như tiếng này chắc chắn là có lục này chúng ta sẽ đánh lục tài nhé đó 256 này có lục có tài tiếp tục này vẫn là lục tài anh em nhé như tiếng này nó không có tài nhưng mà chúng ta nó đã có lục như tiếng này tiếp tục đánh vào xỉu hoặc là không đánh nếu như tôi thì tôi sẽ không đánh hoặc là đánh xỉu đánh ít thôi đó như tôi là tôi không đánh này tiếp tục vẫn là xỉu nhưng mà anh em nhớ đánh ít tiền thôi nhé đừng đánh nhiều tiền quá hoặc là chắc ạ chắn nhất tốt nhất là mình không nên đánh ba ba hai có xỉu rồi về xỉu thôi không như tiếng này vẫn là xỉu rồi ba ba bốn này xỉu 10 này cái này vẫn là xỉu anh em nhé 223 này. Đó, như tiếng này anh em nhìn này đèn rung liên tục nhé máy rung liên tục và đèn nó sáng sáng đều tiếng này chắc chắn là, là lục rồi chắc chắn là có lục và chúng ta sẽ đánh vào lục tài Đó, 456 nhé có lục có tài nhé bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái à, dĩa này chiếc dĩa này cũng hoàn toàn bình thường nhé không có tăng tích gì cả không phải dĩa nam châm không phải dĩa khiển đây tôi sẽ thử lại cho mọi người xem Đó. như thế này đèn xanh nhá đèn xanh có nghĩa là sao đèn xanh có nghĩa là không có lục không có lục thì chúng ta sẽ đánh xỉu hoặc không đánh đánh xỉu đánh ít tiền thôi một ba bốn này nhất xỉu có đây vẫn là đèn xanh ạ vẫn nhất xỉu nhé 145 xỉu 10 vẫn là xỉu anh em nhé 115 này tiếng này vẫn là xỉu này đèn báo sau tiếng này chắc chắn là tài tài lục nhá chắc chắn lục là có rồi đó 146 11 điểm vừa ờ, đủ điểm ăn này cái tiếng này đánh tiếp vào xỉu bây giờ đèn à, đã sáng và rung liên tục anh em nhìn này bây giờ chúng ta sẽ đánh lục và đánh thêm vào cửa tài nữa 446 này vẫn là lục nhá 556 này lục tài vẫn là lục tài anh em nhé vẫn là 556 nhé như thế này anh em nhìn máy nó không rung liên tục mà nó dừng nhá có là nháy đèn như thế này mình không chắc chắn mình có thể mình bỏ đó một hai bốn này bây giờ máy rung liên tục rồi và đèn đã đỏ chúng ta sẽ đánh vào lục tài tiếp này đó ba năm sáu này rất là chính xác đúng không Giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em ờ, cái cách ờ, bảo quản hột như nào riêng về bộ hột này chúng ta có thể chơi được trong vòng từ 5 ngày cho đến một tuần khi bảo quản ấy mình chỉ cần mình ngửa ví dụ như là cái bộ hột này tôi đã vào mặt ờ, lục thì mình chỉ cần ngửa mặt nhất lên lên này không chơi nữa chúng ta sẽ ngửa mặt nhất lên đó là đèn sẽ tự nhiên đã không sáng nữa trở về màu xanh đấy là một cách hãm pin để tiết kiệm pin cho chúng ta còn một cách nữa tôi muốn giới thiệu luôn với lại à, các bạn này đây đây nó là cái bộ à, kích pin để khi mình à, cảm thấy pin nó yếu ấy ví dụ mình bình thường khoảng cách nó được khoảng một mét rưỡi chẳng hạn như hột này chúng ta có thể chơi được một mét rưỡi một mét rưỡi thì bây giờ nếu như nó mà bị yếu pin ấy mà ở để xa quá mình không thể chơi được nữa mét dưới mình không chơi được mình sẽ đưa lại một mét hai một mét hai không chơi được nữa mình đưa lại một mét và quá gần ấy, thì mình sẽ kích cái chỗ này lên nhá Đó. kích cái nguồn này lên đây nó là cái bộ ờ, ờ, kích điện này thì khi kích cái bộ ờ, điện này lên cái cái cái dòng điện này lên thì cái bộ hột nó sẽ tự nhiên cái hột này nó sẽ khoảng cách nó bình thường nó đang ở gần như này xin lỗi đang ở xa này mình kích lên nó sẽ khỏe hơn hoặc là hột nó đã gần như hết pin rồi chúng ta kích lên thì vẫn sử dụng được thêm một hai ngày nữa cái đấy là một cái điều à, tôi muốn chia sẻ với anh em để à, khi vào mình chơi ấy, trong à, trận chơi là mình không bị bối rối nữa. cái này mình chỉ cần dùng cái móng tay mình kích vặn ngược lên một chút thôi xuôi chiều kim đồng hồ thế là ok vừa rồi tôi hướng dẫn anh em về cách sử dụng ờ, cái bộ ờ, hột báo dung nhất lục hay gọi còn gọi là báo dung một mặt còn cách bảo quản thì đây như này mình chỉ cần để lên trên này và mình ngửa mặt nhất lên tắt công tắc đi thế là xong Thế anh em nào có nhu cầu tư vấn ờ, liên hệ tìm hiểu về những cái sản phẩm này bộ hột này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên đây nhé 0942 031 444 và 0931 031 444 Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này Chào tạm biệt tất cả anh em